cho nên khi mà chúng ta tu á ví dụ như bây giờ nè trong cái thời này đi đang trong cái giai đoạn thế giới đang hỗn loạn bởi cái dịch và nhiều người chết chóc như vậy phải chưa mà khi chúng ta ngủ chúng ta thức dậy thôi và mình nói chuyện ngủ mới thức dậy thôi thì mình à, khởi cái lòng thương tưởng là cuộc đời này thì đang nói tới cõi người thôi thương tưởng cuộc đời này là loại người thôi thì tự nhiên cái tình cảm của mình nó có một cái gì nó nó không có bình thường nó không có bình thường nó có một cái sự rung động nó có một cái sự xót xa lạ kỳ đối với với với cái loài người đang đang cuồng loạn đó là cái tình cảm cái sự rung động của mình được kết nối tới cả những cái cái cuồng loạn của tất cả mọi người mọi loài mình sẽ có được sự rung cảm mình có một cái sự thương yêu mình có sự thông cảm đối với tất cả mọi người mọi loài mặc dù giờ mình không có khả năng làm cái gì nhưng mà thực sự thì mình rất là thương rất là thông cảm với tất cả những cái điều đó đang xảy ra với xã hội bây giờ và không có cái gì hơn cho người tu là gì mình gửi gắm cái sự bình an mình tới với họ đương nhiên là người ta có nhận hay không nhận thì người ta cũng không biết đâu hoàn toàn không biết người bên cạnh mình không bao giờ biết là mình đã gửi gắm tình cảm của mình tới với họ gửi gắm cái cái cái sự bình yên của mình tới với họ gửi gắm cái hạnh phúc của mình tới với họ một cách rất là âm thầm rồi đó là việc làm của cái người có sống trong đạo không cần người khác biết thậm chí họ cũng không cần nói ra lời nào nhưng mà họ đang làm với tất cả những cái điều mà họ làm thì bây giờ nếu người ta loạn mà mình loạn thì rõ ràng là cộng thêm cộng hưởng cái loạn nhưng mà nếu người ta loạn mà mình yên thì nó sẽ có một cái gì đó nó ngăn chặn bớt cái làn sóng loạn lạc đang xảy ra như vậy là cái cái mà cần nhất bây giờ là cái, cái yên bình cái thanh tịnh cái an lạc của mình bây giờ mình phát cái sống yên tịnh an lạc của mình ra cái vũ trụ này thì chắc chắn là người ta sẽ nhận được chắc chắn vũ trụ này sẽ có được cái tầng sóng dao động an lạc và thanh tịnh đó là sự đóng góp tích cực của mình đương nhiên mình ngồi đây mình không có làm gì giúp được cái người đau ở một cái đất nước khác nhưng mà sự an lạc thanh tịnh mình có thể tới đó tầng sóng này nó sẽ gen khắp ở trong vũ trụ này đó là một sự đóng góp của mình mỗi người làm một việc không ai làm giống ai đừng nói là tôi phải săn quần tôi lội ruộng là tôi mới là cái người ờ, làm việc không hẳn như vậy mỗi người nó có một cái việc làm riêng vậy. vì cái tâm của họ quan trọng là cái tâm của họ đang ở tầng nào và họ đóng góp trong vũ trụ này cái gì chứ còn nếu như không có cái tâm tích cực chỉ là cái sự riêng tư ngã chấp thì lợi ai lợi mình còn không có nhưng mà khi mọi người mà đang sống trong cái vũ trụ này và họ có được cái tình thương yêu cái lòng bao dung đó cái sự san sẻ và mình nguyện gửi gắm tất cả những gì yên bình nhất của mình đến với mọi người mọi loài ai cũng có thể nhận được tới một ngày mà họ nhận được một người truyền cái tình cảm đó hai người truyền cái năng lượng đó nhiều người truyền năng lượng yên bình đó thì tự động cái làn sóng an bình nó sẽ được kết nối tạo thành một cái lực an bình cho vũ trụ này là chúng ta sẽ được nâng tầm ở một cái tầng khác đi nó sẽ có lợi ích rất là nhiều nếu như bây giờ mình nói mình tu mình không có không có biết cố tình không biết mình không có ờ, nghe thông tin bên ngoài mình cũng không biết bên ngoài thật sự thì bây giờ mình không biết đi ví dụ như giờ mình hoàn toàn mình không biết cái gì về thông tin bên ngoài hết lâu nay mình ở chùa mình không nghe đài không nghe gì hết mình như là một cái người à, ở cõi nào tới cõi này mình không biết nhưng nếu mình thực sự là người tu thì mỗi lần mình mở mắt ra thì cái cái gọi là cái lòng thương tưởng về cuộc đời cũng phải xảy ra nơi tâm của mình đúng lời Phật dạy chứ đừng có nói là tôi không biết gì mà tôi không có cái tình cảm thương yêu với cuộc đời này là tôi sai rồi mở mắt ra cái chuyện này phải xảy ra với cái người có tu hướng đến cuộc đời bằng tất cả cái lòng thương yêu vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà mình bắt đầu sống một ngày mới thì nó mới đúng với điều đức phật dạy cho nên dù là mình biết không biết gì nhưng mà mở mắt ra thì cái này nó phải xảy ra nơi tâm của chúng ta trước đi mở mắt ra với đầy cái lòng tri ân và bằng cái sự báo ơn đức phật là con sẽ sao con sẽ sống được an lạc thanh tịnh rồi con nguyện sẽ gửi sự an lạc thanh tịnh và hạnh phúc con đến cuộc đời này thấy chưa con muốn làm sao để con làm cho cuộc đời này được an lạc được hạnh phúc ít ra thì mình phải phóng phát khởi cái tâm này gọi là phóng cái năng lượng phóng cái từ trường này đi ra vũ trụ này khi chúng ta vừa mở mắt để đón nhận một ngày mới và nguyện lòng cái gì mình thấy cái gì mình nghe trong một ngày mới này là mình sẽ thương yêu sẽ bao dung đúng không thì tất cả những cái gì mình yên ổn nhất an lạc nhất thanh tịnh nhất hạnh phúc nhất mình nguyện sẽ gửi gắm đến tất cả mọi người đó họ biết hay không biết chuyện của họ nhưng mà tâm của mình phải thường trực xảy ra điều này chứ nếu mình tu mà sáng ngày cuộc đời gì kệ nó đi nghe nó kỳ không và rất là nhiều người kệ lắm rồi đóng kệ đóng học đầy luôn để chuyện gì kệ nó đi <laughs> chuyện mình lo tu cái đó nó kệ nó đi thì mình cũng qua một giờ để đóng kệ để dẹp cái chuyện đó qua một bên và cũng một cái khoảnh khắc yêu thương gửi cuộc sống này mình thấy cái nào có lợi hơn nhưng mà tại sao cái việc nó nó không mất công nó không mất của gì với mình hết mà mình không làm là vì sao vậy là vì nơi tâm mình chưa có đạo mình chưa có đạo nếu có đạo rồi thì cái tình của mình sẽ có với cuộc sống này như đức phật dạy là hãy thương tưởng cuộc đời này mà xuất hiện đúng không rồi mình làm cho họ an lạc mình làm cho hạnh phúc là bước thứ hai thì như vậy là ở đây đến sự thật rồi thì tự động chúng ta sẽ có được cái sự bao dung và lòng thương yêu đó nếu chúng ta tới sự thật còn chúng ta không tới sự thật nói thương đó, thật sự nó chỉ là ảo tưởng của mình ảo tưởng thôi chứ nó không có thật nhưng mà ít ra cũng là cái ảo ờ, trong sáng ảo cao thượng không đừng có cái ảo mà nó thấp thổi ích kỷ thôi như vậy là khi mà mình khởi cái tâm mà thương tưởng cho cuộc đời ấy, thì cái việc gì lợi ích cái việc gì an lạc cái việc gì hạnh phúc là chúng ta cứ làm cho cuộc đời này đơn giản như vậy mình không đặt trước là cái gì nhưng mà thấy việc làm này có lợi ích cho người ta là mình làm việc làm này đem lại an lạc người khác là mình làm việc này đem lại hạnh phúc cho người khác là mình làm đó là cái cuộc sống của cái người có đạo đừng nói thiền định giải thoát gì cao siêu anh sống một ngày mà không có lợi ích là coi như mình thua rồi <laughs> dùng cái từ đơn giản là mình thua rồi mình gọi là bị lỗ vốn rồi giống như sáng mình nói là phải tính toán làm sao để mình có lợi đó bây giờ tôi mới mở mắt ra tôi tràn ngập cái tình của tôi yêu thương cuộc sống này chuyện đó chuyện đầu tiên cái đã để kiếm vốn cái đã đúng không rồi trong ngày này sống nói được cái gì lợi ích cho người ta mình nói làm cái gì lợi ích cho người ta mình làm thì coi như là mình có đầy đủ ba nghiệp lợi ích thân khẩu ý lợi ích thì mình bằng cái thân khẩu ý lợi ích từ sáng sớm cho tới chiều tối là quá lời luôn <laughs> quá lỗ đúng không thì điều sống như vậy thì bản thân của mình nó không bị gọi là mất cái thiện căn phước đức và nhân duyên của mình trong một ngày và cứ mỗi ngày như vậy chúng ta thấy là thiện căn của mình tăng trưởng phước đức của mình tăng trưởng nhân duyên mình tăng trưởng vì cái lòng thương yêu và lợi ích của mình càng lúc càng tăng trưởng và càng sống cho cuộc đời này thì càng lợi ích cho cuộc đời này hơn ngày nào mình còn sống thì ngày đó mình còn lợi ích thì như vậy xem như chúng ta có được chút ờ, chút công phu công phu nó biến thành cái hiện thực trong đời sống là phải có lợi ích cho người khác còn công phu nói dốc trên giấy tờ thì không phải <laughs> nó đối với tôi là nói dốc trên giấy tờ nói dốc khi mà ngồi uống trà ờ, để tám thôi chứ cần thực tế thì ra đời họ lợi cho ai mình sống mà còn gây phiền hà gây phiền muộn cho người bên cạnh thì rõ ràng là mình bàn đạo lý trên trời chứ còn thực chất dưới đất là người ta đang khổ với mình mà thì cái đó không phải chúng ta phải thấy rõ khi một người có đạo rồi thì chung quanh mình là sao phải yên bình phải thanh tịnh phải hạnh phúc thì mình làm sao để cho cái môi trường mình sống được yên bình được thanh tịnh được hạnh phúc ai tới với mình thì họ sẽ hưởng được điều đó và chưa tới thì mình phát cái tâm mình đi tới với họ thì như vậy là người có đạo Tại vì khi mình sống mà mình vì cái việc riêng của mình gây phiền hà, phiền phức cho những người xung quanh thì rõ ràng là mình không có đạo cho nên việc tu nó cũng phải có một cái gì đó nó thực tế nói thì mình không có làm được cái gì nhưng mà thực tế là mình đã thực hiện từng giờ từng phút từng giây trong đời sống hiện có của mình thì đương nhiên là như sáng mình nói là không phải loài người có nhiều khi mình giúp họ họ không biết mình cũng không có cần họ biết đâu nhưng mà rõ ràng là họ sẽ được lợi khi mà họ nghĩ họ nhớ hoặc là họ gặp mình hoặc là mình gặp họ có nghĩa là bây giờ mở mắt ra đối với tôi người nào tôi được thấy người nào tôi được biết người nào tôi được nghe tới thì người đó tôi được quyền gửi gắm tất cả những tình yêu thương tôi tới họ mặc dù tôi không nói câu nào nhưng mà họ họ nghĩ tới mình họ chạm được cái tình yêu của mình cái tình thương của mình cái năng lượng tích cực của mình và cứ như vậy chúng ta sống thì bảo đảm là cuộc sống của chúng ta thứ nhất là nó tự động nó cũng nâng tầm và mọi người cũng sẽ được cái năng lượng này mà họ được nâng tầm lên thì đó là cách mà đạo phật đang chuyển hóa mình không có tự làm để chuyển hóa mình thì thiên hạ xung quanh lấy gì mình chuyển mà bản thân mình đó thì à, cái đời sống mà an lạc hạnh phúc không xảy ra được á thì sao đây là cái người gọi là không có tu không đụng cái chuyện gì mình cũng phiền muộn đụng chuyện gì cũng phiền não đụng chuyện gì cũng phải là đem mực đem thước cân đo đong đếm nó đúng thì mình chấp nhận nó sai thì mình không chấp nhận nó nó, nó tốt của mình thì chấp nhận nó xấu mình thì không chấp nhận cứ cuộc sống mình như vậy lúc gần quần trong ba cái chuyện đó chứ mình có cái gì thoát ra đâu mà gọi là mình tu còn bây giờ mình bắt đầu mình tu cái gì mình cũng có thể thương yêu mình có thể thứ tha được ít ra mình có được cái này chứ người tu mà không có thứ tha được cho người khác cái gì hết thì có phải là người tu không nhưng bây giờ hỏi lại coi mấy người tu có thứ tha cho người khác khi người ta phạm sai lầm không hỏi mấy chị coi <laughs> mấy chị mấy chị có tha người ta không thì như vậy là mình mình đang mặc áo thầy tu mình đang ở một chùa đấy mình tu mà chọc tôi tôi không tha nghe nó kỳ quá à. <laughs> nghe nó xấu hổ <laughs> nhưng mà sự thật mới nhìn lại có những cái chuyện nó đụng chạm rất là nhỏ nhưng mà tôi thấy là hai người cả tháng nói chuyện với nhau gặp mặt nhau cái tự nhiên ngầu ngầu hầm hầm xuống mà không biết làm sao nó dính cái gì thì mình không biết dính gì dính chỗ nào thì còn mình còn không biết để mình gỡ mà tha nó thì không tha được mà chuyện thì rất là nhỏ thì điều đó để chứng tỏ rằng cái gì chúng ta không có công phu nếu mà mình nói tới người tu thì mình nói tới những cái công phu đây là những cái công phu rất là nhỏ ở trong đời sống đời thường mà chúng ta không sống được với nhau như vậy thực sự cái người tu biết người ta đang rình rập để chuẩn bị hại mình mình vẫn sống bình thường với họ trong cái sinh hoạt bình thường mình vẫn bình thường nhưng mà sâu nơi tâm của mình thì mình sẽ dùng cái đức để mình chuyển hóa họ dùng cái tình yêu thương của mình để mình hóa giải cái hận thù này nhưng mà cái chuyện này rất là âm thầm họ cứ rình rập ngày này tới ngày kia và họ sẽ chạm được cái năng lượng yêu thương của mình nhiều khi họ muốn ra tay nhưng mà không biết sao mà ra tay không được cái tự nhiên người, thôi bỏ qua ngày hôm sau cũng muốn vậy nhưng mà thấy thương quá không nở ra tay tại vì mình họ đang chạm tới cái tình thương của mình họ không có chạm tới cái hận thù của mình cho nên họ ra tay không có được và chính cái đó mới cảm được người thì nếu như người tu ít ra thì mình cũng phải có cái này có bao giờ quý vị sống với kẻ thù ăn chung ngủ chung với cái kẻ thù mà mình không hề phòng bị không có được lần nào chưa nói thiệt đi <laughs> chừng nào có được đó nói là mình là người tu mình biết chắc là nó tới nó hại mình đó biết chắc là nó tiếp cận để nó hại mình đó nhưng mà rồi ngược lại mình không phải là sống bình thường mình còn thương nó nữa mình còn bao dung rộng lượng thứ tha thậm chí là cầu nguyện xin tội xá tội cho nó nữa xin nhân quả xấu đừng có tới cho nó xin cho nó sống được bình an để nó được thức tỉnh không phải nó thức tỉnh để nó không có giết mình nhưng mà ít ra thì mình muốn cho con người xấu này được cải hóa tâm họ được tốt hơn để họ có lợi trong nhân quả của họ họ đừng có khởi niệm ác để họ bị những nhân quả xấu nữa ít lắm là mình phải có cái tâm này thậm chí là mình còn phải sám hối thay cho họ nếu họ không thức tỉnh đó mới là tu nhưng mình có làm được chuyện này đâu nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó, nó thù mình thì mình ờ, không thù nó nhưng mình cũng không có tha nó <laughs> nó thù nhưng mà không có tha nó thì vậy là thua rồi hết công phu rồi nhưng mà có mấy người đó, để mình nói cái người tu mà sâu nơi tâm của mình mình coi đi những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống này mình là người như thế nào để được gọi là cái người tu đây là những cái sự thật xảy ra trong đời sống mà tất cả chúng ta luôn luôn gặp chứ không phải là nó không có nhưng mà để thể hiện một cái người tu trước cái nhân quả xấu ác là chúng ta phải thể hiện cái tâm nào để chúng ta quá giải nếu như không có những cái tình đó không có cái lòng thương tưởng họ không muốn đem lại an lạc và hạnh phúc cho họ thì chắc chắn nhân quả sẽ còn tiếp diễn xấu tới với mình nhưng bây giờ mình thương họ mình muốn cho họ an lạc muốn cho họ hạnh phúc muốn bằng hành động lời nói thậm chí là sự cầu nguyện thậm chí là sự sám hối riêng của mình đối với người đó nữa thì như vậy đó, mình mới quá giải được cái nghiệp với nhau chứ không dễ gì quá giải đâu Hình như trong cái bài mà vượt qua nghiệp chướng tôi có nói tới điều này tôi cũng thậm chí là tôi có kể một câu chuyện riêng của mình về cái chuyện này khi mà tôi biết tới bốn người hại mình thì mỗi đêm tôi phải sám hối đây là một cái sự thật tôi sám hối luôn liên tục kéo dài khoảng một tháng mấy hai tháng gì cái việc đó chuyện của họ làm thì họ cứ làm họ vẫn tiếp tục làm những chuyện bất lợi cho mình mình đây mình vẫn tiếp tục sám hối cho hoàng đêm mình xin chư phật chư bồ tát đừng có tính toán vào cái chuyện nhân quả này và nếu như lỡ họ có lầm lỗi gì thì mình nguyện là mình sẽ thứ tha hết tất cả lầm lỗi đó và nguyện xin chư phật chư bồ tát cho mình sám hối về cái sự sai lầm của họ để họ không có mất cái quả báo ác họ không bị đọa lạc trầm luân khi mà họ hãm hại một người khác và phải làm liên tục cho tới một ngày mình thấy họ hết muốn làm cái chuyện đó nữa thì xem như thôi nghe đó là dừng mọi chuyện què, <laughs> chuyện què mà chúng ta không làm được chuyện này thì thua rồi cho nên là nếu mình thực sự là người tu thì là cái gì mà yên ổn cái gì an lạc cho mọi người mọi loài là dứt khoát chúng ta phải làm đúng theo lời đức phật dạy phải đem lại cái sự an lạc thật sự đem lại hạnh phúc thật sự đem lại lợi ích thật sự cho cuộc sống đời này thì chúng ta mới từng bước công phu được còn mà mình thấy mình sống không đem lại lợi ích không an lạc không hạnh phúc cho người khác thì rõ ràng chúng ta không phải là cái người đang sống trong đạo ở đây mình đang nói tới cái người sống trong đạo cái người có tu thật sự trong Phật pháp ít ra phải được cái này còn không được cái này thì đừng có nói chuyện đạo lý trong lòng của mình hoặc là cuộc đời của mình chưa từng trải qua những cái cái giai đoạn công phu như vậy á, thì chúng ta không quá giải được nghiệp tập riêng của mình mà thực sự có những cái chuyện khó khăn tới mình chưa hẳn đó là nghiệp tập mà có khi là Phật Bồ Tát muốn chuẩn bị thử thách mình để giao cho mình một đại sự nhưng mà mình là cái người hèn kém quá ai giao cho mình rất là ăn miếng trả miếng là cái người rất là hèn kém trong cuộc đời này cái người nào mà gọi là ăn miếng trả miếng người đó không phải là trượng phu cuộc đời thôi chưa nói tới đạo lý rồi mình không có đủ có bao dung rộng lượng thứ ha không có thương yêu họ không muốn đem lại an lạc và hạnh phúc cho kẻ thù của mình thì mình không phải là một cái trượng phu tâm mình không có rộng lượng thì mình không có dung chứa được chúng sanh đừng có nói dối, nói gì nói đối cuộc đời này mình phải thương dù mình đã trải qua tất cả những cái khó khăn thử thách nào nhưng mà nói tới cuộc đời này mình phải đầy cái sự yêu thương nó đương nhiên bề trái hãm hại của nó mình thấy nó đang chuẩn bị làm cái gì xấu với mình mình biết biết hết chứ không phải không biết nhưng mình cũng giả bộ mắt nhắm mắt mở cho nó thực hiện việc này thực hiện việc kia đó, ờ, để nó còn gọi là nó hoàn thành trách nhiệm với cái người giao nó hay là cái gì đại khái như vậy mình cũng phải mất nhóm mất mở để cho nó làm nhưng mà sâu nơi tâm của mình nhìn kỹ lại coi nó đang hại mình mình mình có gượng cái lăng tăng thù hận nó không cái đã không có đó lại phật mừng cái đi cúng dường cho tăng bữa đi <laughs> nó mà đang hại mình mà mình nhìn kỹ sâu nơi tâm mình mà không có gợn lăng tăng nào phiền phức phiền não phiền hận á thì lại phật là ăn mừng được rồi đó cái đó là một bước một bước ăn mừng cho tâm của mình là không còn kẻ thù trước mắt là mình phải xóa sạch kẻ thù ở nơi tâm của mình trước đó không có ai là người người mà gọi là đối đối thủ người thù hằn với tâm mình rồi xong rồi mình thương họ ở mức độ nào là tùy tâm mình nè mình tha thứ cho họ hoàn toàn thì mình mới hết kẻ thù và phải đủ lòng bao dung có nghĩa là mình thương yêu họ và đã thương yêu họ thì mình tìm cách cho họ được an lạc tìm cách cho họ được hạnh phúc tìm cách cho họ được lợi ích thì đó là cái cách làm của đạo thì đạo phật ít ra cũng phải đưa cái này vào đời sống chứ nếu mà hai cái này mà không có được trong đời sống của một người tu tập thì hành đạo là cái gì ta đôi lúc mình cũng phải thắc mắc cho nó ủa cái cuộc đời này nói các thầy hành đạo các cô hành đạo hoặc là các phật tử mình hành đạo hoặc là có một cái người gì hành đạo là hành cái gì thì là đang sống với đạo lý là sống như sao đối với tôi đây là những cái thực tế mà chúng ta phải nhìn lại cho nên nó ai mà còn sống cảm thấy còn gai góc với người khác mà khó có bẻ nổi cái gai của mình đó, thì chịu khó là mài cái kìm cho <laughs> vén vén <laughs> cắt tỉa nó đi chứ tôi thấy nhiều người thấy gai góc với nhau gây gốm <laughs> nhìn nhìn nó mắt đầy gọi là đầy mũi tên rồi nhìn cái điều mà trong cặp mắt mình nó văng được mũi tên mà bắn người ta được rồi nó cũng văng ra để nữa nó bắn nữa <laughs> thấy cây gớm vậy đó không có nhìn trên ánh mắt nó không có hiện được cái tâm của mình thể hiện cái hiền lương ở trong đời sống đời thường chúng tôi dùng cái từ là hiền lương thôi cái hiền thiện thôi nó cũng sẽ lộ ra trong ánh mắt của cái người có tu hoặc là người không tu nhìn ra biết hết rồi à. không có giấu được cái điều này một cái sự thông cảm đối với một người mới vừa hại mình á quý vị nhìn cái ánh mắt ra nó sẽ khác đi với người mà chưa có gọi là xả ly hết cái phiền hận á thì cái gai góc trong ánh mắt họ vẫn còn nhưng mà khi họ xả ly rồi họ nhìn đời với cặp mắt đầy cái sự thương yêu và thông cảm đầy cái lòng bao dung thì ánh mắt của họ nó khác lắm với đầy một cái gì nó vừa trong ngần nó vừa sáng chói nó vừa hiền dịu nó hay lắm ra nó mắt rất là hay và những cái bậc giác ngộ là phải có cái này những người sống trong đạo là phải có cái này và những người tu phải có cái này thì mới nói chuyện là tu hành ở trong cuộc đời này